Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với netban.vn nhé. Uhm, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách tạo tài khoản Nemifix miễn phí. Miễn phí 100% mà các bạn sẽ không mất phí gì hết nhé. Đây, mình sẽ giới thiệu sơ qua về Nemifix này. Đây là mình chỉ lấy ví dụ ừ, về Nemifix du lịch này. Hạ Long ạ. Du lịch Hạ Long. Đấy, các bạn thấy Nemifix có đẹp mắt không? đẹp mắt và chuyên nghiệp và rất uy tín đúng không? Đấy, nêu hết rõ là đặc điểm của nó Đấy, kích cầu khách hàng các bạn có thể đưa feedback của khách hàng vào trên landing page của các bạn luôn khách hàng sẽ thường sẽ ờ, khi các bạn tạo landing page là các bạn chỉ tạo ra một trang về cái một mặt hàng mà các bạn đang muốn bán mà thôi các bạn không nên tạo ra nhiều mặt hàng sẽ gây nhiễu loạn thông tin của khách hàng phí nha. bây giờ mình bắt tay vào tạo tài khoản mình click miễn phí nha. Đây. Đây là link tạo tài khoản Nanifest miễn phí. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Các bạn chỉ cần ấn vào link là ra sẽ ra giao diện giống mình nha. Đây. Bạn thấy rồi để tạo ra nhiều chuyện đỡ đổi hơn với cùng mức chi tiêu quảng cáo. Đây, có nghĩa là tỷ lệ chuyển đổi sẽ cao hơn nhiều. Ví dụ một đồng anh em bỏ ra thì sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đó. Đây nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu đăng nhập thôi. Chúng ta bắt đầu các bạn ấn vào ấn nút vào ô đăng ký miễn phí đây. Đấy. Sau khi các bạn ấn vào ô đăng ký miễn phí sẽ có ra giao diện như thế này. Đây, chúng ta có nhiều hình thức đăng ký. Một là đăng ký qua Facebook, hay là đăng ký qua Google Ads hoặc là nếu các bạn không muốn đăng ký một trong hai thì các bạn có thể điền thông tin của các bạn ở trên đây nếu các bạn có tài khoản rồi thì các bạn chỉ cần ấn và đăng nhập thôi nhé đây mình sẽ hướng dẫn cách tạo và đăng ký Facebook trước đây các bạn chỉ cần nút vào Facebook đó còn đây là bạn các bạn sau khi các bạn nhập um, các bạn nhập số điện thoại này và mật khẩu Facebook của các bạn thì Lanivix sẽ nhận thông tin. Thế là mình Ừ. Facebook của mình hiện tại thì đang bị vô hiệu hóa rồi thì mình chưa thể hướng dẫn được anh em đăng ký trên Facebook mình sẽ hướng dẫn trước anh em đăng ký trên Google nha Facebook của mình đang bị lỗi đây anh em cấn vào Google Cũng bên đăng ký Google cũng tương tự như bên Facebook thôi đây anh em ấn vào mail này anh em chọn ví dụ các bạn có nhiều mail các bạn chỉ cần ấn vào chọn nhiều mail như thế là được Ừ. đây đây là anh em mình nhấn vào mail nhé mail đây là mail mình đã chọn thì mình phải chọn là họ tên này mật khẩu này đó số điện thoại của các bạn này đó họ tên các bạn muốn chọn vào họ tên gì email thì các bạn vừa ấn rồi các bạn không cần thay đổi mật khẩu số điện thoại và hoàn tất đăng ký Đấy. Còn nếu mà các bạn muốn đăng ký đây là cái giao diện này giao diện khi bạn đã có tài khoản rồi, bạn chỉ cần ấn đăng nhập là sẽ ra. Đây. Nếu mà bạn muốn đăng ký lại từ đầu mới tay mà không muốn sử dụng đến Facebook của các bạn hoặc tin Google Ads của các bạn lấy hết thông tin của các bạn như thế này thì các bạn cứ vào đây các bạn nhập tên này email này Đấy mật khẩu mật khẩu nha uhm, đấy email này số điện thoại này và tôi không phải người máy này đăng ký uhm. sau khi các bạn ấn vào ừ, đăng ký rồi thì sẽ ra ngay một này ra ngay một giao diện đầu tiên này luôn đây nha đây là giao diện mà các bạn khi các bạn đã đăng ký xong đấy bạn nhìn thấy không thế nào mình đã giới thiệu xong các bạn cách đăng ký tài khoản rồi đó uhm, đây thế ở video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách tạo landing page cách tạo và thiết kế landing page ở giao diện mẫu này đây ừ, giao diện mẫu và sử dụng trang trắng là trang trắng ví dụ mình sẽ sử dụng theo cái ý thích của mình các bạn thích sáng tạo theo cái landing page theo cách riêng biệt của các bạn đều được đó và tải file landing page từ máy tính nha uhm, hôm nay mình sẽ kết thúc video ở đây hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo